kinh địa tạng bồ tát bộ công nguyện quán cũng sanh nghiệp duyên phẩm thứ ba một phật mẫu thưa hỏi lúc đó đức phật mẫu là bà ba ma la cung nhân các tay cung kính mọi ngài địa tạng bồ tát thanh giả chúng sanh trong cõi nhiên phù đề chịu cảm đấy đạt cảnh hoặc quả báo nó trước thế nào ngài địa tạng bồ tát sẵn sàng trong nghìn một thế giới có đến độ nơi tôi có địa ngục nơi tôi không có địa ngục nơi tôi có hàng dương nơi tôi có hàng dương nơi có phật khác nơi tôi không có phật khác nhận linh mục thành văn và vị sư phật vân vân cũng sẽ khác như thế chứ chẳng phải tội báo người địa ngục sẽ khác tới đâu và ma nhân đại bạch cùng bồ tát rằng tôi cũng cái chim bồ đề chim kém nó khác là này địa tạng bồ tát nói rằng thánh mẫu trong mong này lắng lắng lắng nghe nhận lấy tôi sẽ được nó được đó và thánh mẫu bạch rằng xin thánh giả nói cho hai bồ tát đức phật bấy giờ là địa tạng bồ tát thưa thánh mẫu rằng danh hiệu của những cường báo trong mọi năm trên chủ đề như dưới đây như có chúng xin ngài cảm hứng thảo với cha mẹ cho đến trên trí hệ cha mẹ phải đọc đã làm vua giá như một trăm nghìn chứ không lúc nào mong ra khỏi được nhưng có chúng sinh nào có lòng ác làm thân thật bị thương chạy nó nên chê ngôi tam bảo chẳng biết kinh điển cũng phải đã vào vua giá như một trăm nghìn chứ không lúc nào mong ra khỏi được hoặc có chúng sinh sân tưởng của thần trụ cô phải tăng ni và tứ tình lại năng tướng tuổi trình vân vân hoặc giết hoặc giết học hệ vân vân những những thầy đó cũng phải đào tạo bồi dưỡng được một trăm nghìn chứ không cũng là một con ra khỏi được như có chúng sinh sẽ làm thầy sa môn thì Phật tâm cũng phải ra một môn làm dụng của thường trụ trái phạm giới luật gạt cẩm hàng bệnh y tạo nhiều điều tội ác hạng người như thế cũng phải đoạn vào vô giá được một trăm nghìn một kiếp không lúc nào cũng ra khỏi được hoành trộm cắp những tài vật lúa gạo đồ ăn uống y phục vân vân của thường thủ cho đến không có mà đã bật hàng người như thế cũng phải đọa vào với đến ngục trong nhìn biết không lúc nào không ra khỏi được và ba la phu nhân lại bạch cùng địa tạng bồ tát thế nào là vô gián địa ngục địa tạng bồ tát vào những tiếng trong thiết bị lớn có 18 chỗ thư kế đó có 500 chỗ danh hiệu điều nhiên khác nhau thư kế lại có nghìn trăm danh hiệu cũng điều nhiên khác nhau nói về địa ngục vô danh đó giác vòng thành phân trắng minh dạng hành đó phần vòng phát cao đến một minh dạng lửa trắng trên thành không có chỗ nào chỗ trống trong một thành đó có các nhà địa ngục linh khác nhưng có một sử mục tên là vô gián mục này châu vi một trăm tám nghìn dặm tường lục cao một nghìn dặm lửa trái một độ xuất trên xuất dưới trên tường lục có lán sắt chó sắt phun lửa chạy đủ nhau phun lửa đủ nhau tại bên này sang bên kia trong một có rừng rậm khắp muôn có rừng rậm khắp muôn dặm một người có tội tội tự thấy thân mình làm đầy tất cả ngục nghìn đến nghìn những người có tội cũng đều tự thấy thân mình làm đầy chật cả một người có tội tự thấy thân mình làm đầy chật cả thường đến nhìn những người có tội cũng đều tự thấy thân mình làm chật cả trên đường đó là do những tội nghiệp đã tạo ra nó cả họ như thế lại những người tội chịu đủ sự khổ sở căng mình nghĩ xa cùng với lời ác chỉ răng nanh vết nhọn giường lưng cặp mắt tối sáng như chân ngán móng tay cũng như đồng móc ruột bằng bằng chặt để có quỹ dạ xa khác cầm chữ lớn đâm vào mình đâm vào mình người tội thật đâm trúng việc lũ hoặc đâm trúng bụng lương vân vân rồi rồi lên trên không lấy chữ hứng lấy để lại trên đường lại có nhiều câu bằng sắc một mắt đẹp tội lại có đám sắc cắn rồng người tội nơi lắm lúc phát tâm sẽ điều tới nhìn về đóng xuống đường lôi kéo người người người tội nước đồng đổ vào miệng Giêsu nóng đỏ uống lấy phần một người tội một ngày một đêm muôn lần cho vì tội nghiệp mà cảm nói như thế kẻ bạn tiếp không lúc nào mong ra khỏi được lúc thế giới này hữu hạn thời thanh nhờ qua những một của thế giới khác lúc thế giới hành xong trời xanh về thế giới này những sự tội ác trong địa ngục vô lẽ như thế đó lại lại những người tội lại địa ngục đó do có năm điều nghiệp kém nên gọi là vô lẽ năm điều đó là những gì một tội nhân trong đó chịu khổ này đã lên cho đến trải qua số kiếp không lúc nào mình mới nên gọi là vô giác dày dặn cấm ngục nhiều người bỏ tội mỗi mỗi thân cũng chặt tài cảm ngục nên gọi là vô danh ba những khi khu cả hai hình chế hình hình dục nhân như địa vàng lợi nhiều hầu rắn sói chó cối đã cối sai cưa đục dao nát chảo đầu sôi sôi lưới sắt dây sắt nửa sắt lửa sắt da sống miền đầu nước sắt nóng dưới thân đói thời ăn hành ăn hành sắt nóng các thời uống nước sắp sôi từ năm đoạn kiếp đến vô số kiếp những sự khổ sở nối nhau luôn không một giây ngừng bước nên gọi là vô giác bốn không luận là cha hay gái người mái ngoại dược hoặc là dòng là trời bị đọa vào miệng một đó rồi từ, từ lúc mới vào đến lúc tăng mình biết mỗi một ngày đêm muôn lần chết muôn lần sống lại muốn cầu tạm ngừng chừng một tháng niệm cũng không đặng từ khi từ khi tội nghiệp tiêu hết mới đặng sổ sai do vì lễ ăn viên viên mãi nên gọi là vô giác ngày địa tạng bồ tát thưa thánh mẫu rằng nói sôi ngược vô nói sôi ngược về địa ngục vô giác như thế nếu nói rộng ra thời tình những khí cụ để hành hình cùng những sự thống khổ trong địa ngục đó giàu đến suốt một tí cũng không thể nào nói rõ hết được bà ma ra trung nhân ngày đã đạo bồ tát nói xong không chích lo giàu bà bắt tay anh lễ bồ tát mà lui ra Sammo di soha